Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just took the in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the band. Legacy. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi một event của game Đó là Chao Cattle hay Việt Nam mình còn gọi là đi hồn nguyên lâu, DCC Thì để bắt đầu được vào Chao Cattle thì chúng ta sẽ phải khi có thông báo của event diễn ra ở góc bên phải của màn hình đây trao cái tổ anti alert hoặc sẽ có thông báo ngay giữa màn hình như vậy ta thông báo là đã thời gian đi vào cũng như lâu thì chúng ta có thể di chuyển về tất cả các map giống như là Loren Noria Daviat và chúng ta mua một cái gọi là áo giáp Wonderman sau khi có áo giáp Wonderman thì chúng ta sẽ phải thoát PD đây là yêu cầu bắt buộc để chúng ta vào trao cái tổ và thảo về tất cả nhận biến hình cũng như là vừa rồi như vậy là chúng ta sẽ đi vào trao cái tổ rồi ở đây là giao diện của pc hay còn gọi là hồn nguyên lâu thì sau khi đi vào hồn nguyên lâu thì chúng ta được đó chúng ta đã bỏ đi nhận biến hình đây thì chúng ta sẽ phải mang lại một cái nhận khác nhé nhé mình sẽ phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ thì event này sẽ là có PK nên anh em phải bắt buộc chuẩn bị mọi thứ trước khi vận chuyển ra có máu và tất cả những vật phẩm cần thiết thì thời gian cho một thổ nguyên lâu thì trung bình sẽ là 10 phút và trong 10 phút này anh em sẽ phải giết của ai tầm 100 con và không sẽ bị hạn chế bị rớt câu anh em nếu như mà chúng ta rớt câu rớt khỏi thổ nguyên lâu thì chúng ta sẽ như là sự thua thì để tránh được việc rớt câu thì thứ nhất chúng ta đánh sẽ phải đừng quay mặt với quái ở đây chắc rất nhiều video đã hướng dẫn anh em đi rồi và chúng ta không được quay lưng với hố như vậy đây chúng ta không được quay lưng về hố và đâm quay như vậy chúng ta sẽ bị rơi xuống này và sẽ bị văng ra khỏi hố lên lâu rồi bây giờ sẽ còn 30 giây nữa thì thao ghetto sẽ bắt đầu cách đi của mình thì sẽ có hai loại mình một là bắt người trước hai là diệt quả trước này mình sẽ bắt người trước nha nhé bắt người trước dây nữa mình không mua bút gì cả rồi đi nha CP cao vậy nha rồi win như vậy là chúng ta đã win cc ta diệt được 32 quái và một người DW thì có vẻ như đã từ sáng. vậy là chúng ta đã kết thúc hồi nguyên lâu và phần thưởng của chúng ta đây một đồ thần và một hộp rút và chúng ta sẽ phải đợi thời gian sau khi hồi nguyên lâu để ngược và chúng ta sẽ được trả về map đá viát như vậy là sẽ như là kết thúc hồi nguyên lâu của chúng ta ngày hôm nay bye bye và hẹn gặp lại anh em ở cả hồi nguyên lâu tiếp theo